Thì bà có nhắn nhủ gì tới ờ, khán giả cũng như là du khách không? Vâng, Ôi, à, rất là cảm ơn à, khán giả này nếu mà quan tâm đến à, gia đình à, homestay số 5 là gia đình bà Nguyễn Thị San ấy, tôi đấy là khách có nhu cầu rẽ vào gia đình tôi thì tôi sẽ tiếp đón. rất là cảm ơn nhiều. Mong khán giả rẽ vào thăm gia đình tôi nghỉ ăn nghỉ nhà tôi. Tôi vâng. rất cảm ơn. Bà có thể đọc uh, rõ lại cái địa chỉ nhà mình không ạ? Địa vâng, chỉ cụ thể. Địa chỉ là uh, nhà homestay Tây số 5 À, số điện thoại 0356 143 700 địa chỉ bản Nà Khương, xã nghi Đô, Bảo Yên, Lào Cai. khi các bác ờ, có nhu cầu để ờ, đến ờ, du lịch ở Nghĩa Đô và có những cái chương trình nghỉ dưỡng hoặc là tham quan ngắm cảnh ở khu vực du lịch Nghĩa Đô này ấy, thì Sơn cũng rất là mong mọi người sẽ qua chỗ nhà ông bà ngoại của em nghề để ủng hộ cho hôm tây số 5 các bạn nhé. Đấy, như các bạn quan sát thấy thì khi mà chúng ta đi từ tuyến quốc lộ 279 à, đường đi sang bên Hà Giang thì chúng ta sẽ đi vòng theo con đường theo quả đồi như các bạn nhìn đây này từ ở ngoài quốc lộ 279 mà để đi di chuyển được vào trong hôm tây của nhà ông bà ngoại của em nghề thì nó sẽ ước chừng đâu đó khoảng 200 mét đây bây giờ Sơn sẽ à, ghi rõ hơn để cho mọi người thấy Ờ, các bạn quan sát thấy có một cái ao rất là to đây này và bên trong trong cái ao kia thì chính là homestay của nhà ông bà ngoại của em nghề và bây giờ thì Sơn sẽ di chuyển uh, máy bay vào bên trong để cho mọi người được quan sát ở một khung cảnh từ trên cao nhìn xuống. Khi uh, mọi người uh, đi vào đây uh, nghỉ dưỡng cũng như là vui chơi, tham quan, khắm cảnh ở trong uh, khu vực này thì mọi người sẽ có được một cái view cảnh rất là đẹp và khi chúng ta đến nghỉ dưỡng ở ngôi homestay số 5 nhà ông bà ngoại của em nghề thì chúng ta có thể là có những cái chương trình giải trí như là câu cá này rồi neo đồi rồi vân vân nói chung là cũng khá là hay đấy đấy chúng ta nhìn quan sát từ trên cao xuống thì chúng ta thấy có cái ao rất là to đúng không mà cái ao này thì à, ông ngoại của nghề cũng bảo rằng là cũng có rất là nhiều cá to và chúng ta khi vào đây nghỉ dưỡng À, ăn uống ở trong này thì à, trong homestay số 5 của nhà ông bà ngoại nghề cũng phục vụ đầy đủ tất cả các món ăn à, dân tộc nhé và có một cái điều đặc biệt nữa là mọi người khi đến đây à, nghỉ dưỡng và ăn uống thì ai có những cái nhu cầu sở thích về câu cá thì sẽ được câu miễn phí và bắt được cá thì đem về nhá hoặc là có thể là đem lên trên để chúng ta nướng hay là làm gì đó để sử dụng ngay ở trong à, khu hôm tây này luôn cũng ok đây cái cái biển uh, à, Hôm Tây này thì uh, bà con thấy là có treo một số những cái gì đây? Nên cái này là nó nó sẽ có ý nghĩa gì bà? Dân tộc mình đồ uh, dệt đan ấy. À có nghĩa là đan lát. Vâng. Ừ. Trong uh... lát trong cái này cái còn. Cái này là dây dao. Cái cái cái cái còn Cái đây gọi là cái còn đúng không bà? À, còn ném. Còn cái này là cái dây dao. Dây dao. Vâng, thế còn đây là kiểu như cái giỏ ấy ạ? Ừ, cái này để đựng đồ, đựng hành, đựng tỏi. Mình Đấy là những cái kiểu như cái đồ dụng cụ trong uh, kiểu hàng ngày của của vâng, của người uh, dân tộc mình thì mới có nhiều. À thế ạ. Ừ, cái này là lại bé nhất. Vâng. Đây, nhà, nhà bà thì có hôm tây là số 5 nhé mọi người. Ai có ờ, nhu cầu nghỉ dưỡng du lịch ở Nghĩa Đô thì có thể ghé qua đây để ủng hộ cho nhà ông bà Quảng Nghề các bạn nhé. Còn đây là bên trong này, chắc là bây giờ thì Sơn sẽ di chuyển bên trong đấy mọi người nhá đây hôm tây của nhà ông bà ngoại của của ừ, ừ, em nghề đây và sau này thì ờ, mọi người có thể có được những cái khung cảnh và có một cái không khí rất là trong lành và yên bình ở bên đây thì ờ, sơn thấy có cả ao luôn này ao ao cá à đây ông bên này đây đúng không vâng con chào ông ông đang cho cá ăn ông đang cho cá ăn à ở thế kia là gì à? hay là dạ cháu cái đấy là chị của em à đấy à? con của bác à chị con của bác à ờ, đấy như mọi người thấy không đi xuống dưới này nhá đi xuống dưới này thì mọi người thấy này có cái view rất là đẹp có view cảnh rất là tuyệt vời luôn và bên này thì có cả ao cá luôn ờ, ao này mình có nuôi nhiều cá không ông có thế à có cá to không ông à, đây là đây là chắc là cá chấm không nhỉ chấm này nhiều chấm chép các thứ ông của nghề đang à, cho cá ăn này các bạn này ao cũng rất là rộng ao rộng mà đây thì view cảnh nói chung là rất là đẹp về cái nán này là mới làm mà ông con nhìn thấy nó có vẻ vẫn mới mới vừa làm tháng 4 tháng 5 vừa tháng 4 tháng 5 vừa rồi đây ạ à? còn đây quay rõ hình ảnh của ông ngoại của em nghề các bạn này <laughs> ông là năm nay bao tuổi rồi ông 63 rồi ạ vâng ông 63 thì ông khỏe ông nó khỏe đấy là ớt đây bên này là ngăn cái ao khác à hay là ờ, cá à thế là trên trên này thì ờ, nuôi ờ, cá khác vâng còn bên này thì thả cá to bên này thả cá to này thế ví dụ du khách mà vào đây nghỉ các thứ thì có cho câu không có. Ôi, anh em nhà con ờ, toàn những người thích câu đây. Hôm nào con đưa anh em vào đây để ờ, để ờ, nhà mình trong nhà mình thì có phục vụ về ăn uống cái gì không ông? Có. Có cả đồ ăn luôn ạ? À? ăn nghỉ luôn. Ăn nghỉ luôn. Yeah. Vâng. Thế là cái cái giá nghỉ ấy, cái giá nghỉ nhà mình thì như thế nào ông có thể nói qua để cho mọi người được biết không ạ? Giá nghỉ đây mới đêm mỗi người 80 000 À thế là vẫn chung chung theo cái giá của Nghĩa Đô mình đặt ra là mỗi một người 80 000 vâng dạ vâng ạ thế thì uh, thế thì cái giá nó cũng rất là thích hợp thôi và ở trong này con quan sát thấy là ờ, trong cái chỗ nhà ông này là view rất là đẹp mọi người ai có nhu cầu nhá nhớ nhớ qua ủng hộ cho nhà ông ngoại của em nghề nhá đấy ai mà có những cái sở thích câu cá thì vào đây thì phải gọi là tuyệt vời bên kia có một cây sung rất là to cổ thụ rồi đấy Đấy, bên này thì có cả ao ờ, Đi vào đây nghỉ dưỡng xong ngồi đây câu cá thì gọi là hết nước chấm luôn đấy Có cả ờ, cá ờ, cũng mấy cân đấy ông ạ? À? Vâng À Được rồi, thế chắc chắn là hôm nào đó con sẽ bớt thời gian để con ờ, đưa anh em vào đây nghỉ ngơi ăn uống xong rồi câu cá Vâng bây giờ thì chắc là anh em mình sẽ di chuyển vào nhà một tí nhỉ Còn à, đây là bên dưới ờ, khu gầm của ngôi hôm Tây của nhà ông bà thì chúng ta có thể quan sát thấy là như nhà ông bà đây là cũng có rất là nhiều những cái đồ dụng cụ của người đồng bào. Bà cho con hỏi chút là đây là những cái giỏ này là, là nhà mình là đan và để đây để làm trưng bày hay là chúng ta để bán hay là như thế nào ạ? Tất cả các loại à, sản phẩm đan này là của hợp tác xã, hợp tác xã bảo tồn đấy. À. À, xã là À, các loại đồ đan sản phẩm này là trước là các bà ấy đan dùng nhưng bây giờ là bọn trẻ là không biết đan nữa thì sợ bị mai một nên xã cho à, các bà thành lập một à, hợp tác xã bảo tồn hợp tác xã bảo tồn đây là nghề những... truyền thống của vâng. đô có nghĩa là tất cả những cái đồ đan nát đây thì hiện tại như bây giờ thì ừ, như nhà ông bà đây là đang được phép là kiểu bảo tồn lại những cái đây nó gọi là À. Cái này là các những cái giỏ này, giỏ này, này là để à, hành để tỏi để các thứ để nó thân thiện với môi trường. và vâng. Nếu mà mình dùng đồ nhựa là nó hay bị à, Đúng rồi ạ. độc hại nên Đến là đây, trên này cái... thì có cả cây đàn, đàn này gọi là đàn gì bà? Đàn uh, tính của hát then ấy. À, đàn à. tính hát then này ạ? À? Vâng. Thế cây đàn này thì bà còn chơi được cây đàn này không? Cũng vẫn được à thế nhưng mà dạy dạy cho các cháu à, múa hát đấy hát theo à, <laughs> <laughs> vâng em nghề có chơi được cây đàn này không bà chắc không được tạm à, tạm thế... đang học vâng thế vâng. hôm nào con sẽ ghi một cái video uh, uh, nghề cháu ngoại của bà sẽ chơi cây đàn này và hát then vâng. vâng. bên này thì có mấy cây cây ờ, cái lọc nọ. cánh nhở À đây thì có thêm những cái đồ đồ dệt cái này thổ đồ cẩm dệt à? thổ cẩm cái này là ừ, lâu lắm rồi cái này là bằng à, thổ cẩm bằng tơ tằm ấy thổ cẩm bằng tơ ừ. tằm mà dệt thủ, thủ cẩm. công luôn đấy ạ. Vâng. Tơ tằm là mình à, bên nuôi kia tằm. vâng, bên kia có thấy có cái máy dệt thủ công. Vâng. Thì nát bà có thể vâng. giới thiệu cho mọi người được biết đến nhá. Vâng. À, những cái này thì à, để à, cái này làm sử, chăn. Sử cái này dụng, may chăn. Sử dụng làm làm cái chăn đắp. À vâng, may vâng. chăn. Đây là chúng ta đang uh, lưu giữ lại những cái uh, nét văn hóa cổ của uh, của người người dân tộc mình từ từ vâng. ngày xưa là sẽ làm như vậy đúng không bà? Vâng đây là cũng là vẫn là những cái sỏ ừ. thứ thôi cái này là điên mình đeo đi làm đi gặt đi hái đựng đồ thấy cái gì, gì, gì rơi vãi mình nhặt à ừ, rồi. ví dụ như đi gặt ấy vâng. thóc rơi vãi ngoài đồng mình tiết kiệm để nhặt vào đây để cho về nhà cho gà cho dạ, vâng. thịt À thế bà đây, đây con còn à, có thấy cái này nữa này thì bà ừ, có thể cái kia à, là làm như lúc làm à, cái à, liều à, dưới rồi, kia. Rồi rồi, vẫn là đồ, những cái cây đồ, hoa đồ để lễ tang để làm đồ lễ tang. Ừ. Vâng. Và bây giờ thì uh, Sơn sẽ cùng bà di chuyển sang bên khung máy dệt các bạn nhé. À. <laughs> máy dệt thủ công. bà có thể giới thiệu cho mọi người được biết đến cái Trước uh, là làm mảnh to đây là làm chăn, còn bây giờ là làm cái này để may túi túi thổ cẩm, à. may túi như này thổ cẩm để nếu mà khách đến ấy thì khách ừ, có thể mua làm uh, mua à, đi làm kỷ niệm à. ở trong này thêu cả cái chữ nghĩa à, đô à, luôn nghĩa đây đô này. vâng à, kỷ niệm à. nghĩa đô xanh dạ vâng ồ à. hay quá nhỉ thế, thế đây là những cái cái váy hay là gì bà cái này đây là không cái cái cái xanh xanh điệu điệu à vâng, điệu, điệu trẻ em đấy ạ thế còn, còn cái này là dây dao dây dao và à, cái này là cái là... còn đây một, à rồi rồi cái còn như kia là còn. như như cái nút mà buộc ở ngoài cổng đấy đúng và không vâng, bà còn để chơi chơi vâng. xuân đấy, đây là cái đang dệt đây thì là chính là dệt những cái túi thổ cẩm đây đúng không bà vâng cái này là chính xác là thổ cẩm bằng à, tơ tằm tơ tằm luôn đấy kén tằm ấy Vâng. Mình nuôi tầm xong mình lấy kén tầm về Xong rồi lấy kén xong rồi dệt uh, thành uh, những cái túi ừ, thổ cẩm như thế này. Cái này không phải là len, cái này là kén tầm rồi. Kén tầm 100% luôn đấy. Vâng. Chứ không phải len gì cả. Vâng, khách nước ngoài đến là họ thích mua vâng. cái loại Những cái đồ này. bởi vì nó là đồ ờ, thổ cẩm, đồ vâng. đồ của người đồng bào mình. Vâng. còn đây là những quả còn đây đúng không bà? Vâng, cái này quả còn làm cho ông ông Minh, ông Minh lấy đi để trưng bày cái nhà bảo tàng bên kia ấy. À. Cái này còn chưa làm cái tour đâu còn phải có làm những tua, cái tua tua tua, này nữa. lên nó mới đẹp vâng cái này làm mỗi cái quả và con này thì uh, thường thường là người tày mình thì có một cái ờ, ngày lễ hội đó là à. lễ hội uh, gọi là gì bà nhỉ lễ kia? hội uh, xuân lễ hội xuân không nhưng mà tên gọi là uh, lồng tòng à hay ờ, lồng tòng rồi thì uh, lễ hội um, vui xuân này rồi vâng. thì lễ hội về uh, các đó lại là tất cả trong cái chương vâng, trình vâng. lễ hội thì ừ. đều có, có sử dụng cái cái có đánh yến đánh còn vâng là đều có cái ờ, vâng. đánh còn này luôn đúng không bà vâng. Ờ, thế là cái máy dệt thủ công này thì có từ lâu đời chưa bà? Của nhà cái này mình. là lâu từ ngày xưa truyền lại rồi. Từ ngày xưa truyền lại rồi. Ừ. Và bây giờ ngày thì... xưa có cái này thì mới làm ờ, được cái này xong mới làm được ừ, chăn để đắp ấy. Vâng. Ngày xưa là không có chăn bán đâu. như cái này thì bà vẫn đang dệt đây đúng không? Bà vâng, vẫn đang... giờ đang dệt đang dệt uh, vâng. những cái túi này đây vâng sau sau này làm cái khăn đấy vâng khăn tiêu ấy. Thế dệt một khăn cái túi như thế này thì chúng ta sẽ mất ờ, thời gian có lâu không bà cũng phải Để... một ngày mới làm được một cái túi đấy một ngày ừ. Thế nếu như mà một cái túi như thế này nếu như bình thường mà chúng ta bán cho khách du lịch thì sẽ bán ờ, tầm bao nhiêu một tiền? Một ngày xong từ làm nguyên liệu nữa cũng phải là 100 thì mới mới, mới tạm. Tạm tạm thôi. Bán chưa đạt 100 nghìn một cái túi thôi ạ? Vâng mà chúng ta đã mất một ngày công một... sau đó là chúng ta lại còn mất thêm từ nhân vật bắt đầu làm nguyên liệu này nữa là cái thành đúng là hai ngày hai ngày mới thành ờ, Kể thành phẩm may, một cái túi ờ, cả may cả vâng. may cả dệt cả đây như cái túi như ờ, như thế này như mọi người ừ. xem này thì như bà làm thì cả từ khi công đoạn bắt đầu cho đến khi hoàn thiện đến này đến mất chừng ngày. khoảng 2 ngày ừ. mà một cái túi như này bán chỉ có 100k thôi. Vâng. Ôi, Thực ra thì cái giá cũng rất là rẻ và ừ. cái này thì được làm toàn bộ là bằng ờ, kén tằm 100% à. nguyên chất kén tằm luôn chứ không phải là bằng len sợi hay là vâng. gì đúng không bà? Vâng, vâng. Chứng tỏ là những cái đồ này chúng ta làm rất là kỳ công mà ra thành phẩm bán ra thị trường không được cao đúng không bà? Vâng. Nhưng mà chúng ta vì ờ, giữ lại những cái nét văn của hóa dân tộc. Vâng cái văn hóa của người đồng phải bào phải giữ gìn lại bản sắc dân tộc của mình ấy. Dạ vâng. Thì nên phải giữ. Vâng. Kể cả đan cũng thế đan này là này cũng rất thế, là kỳ bà? công nhưng mà công bản thì không như, đạt như nhưng một, mà phải à, vẫn phải làm vâng như bình thường phải như để... những cái giỏ này thì ờ, mình sẽ đan mất quá trình là mất thời gian tầm bao lâu thì sẽ được một cái như như bên đây bà cái cái loại như này là đi lấy cây từ đi lấy cây từ chế biến là một ngày rồi xong đan xong làm cái này nữa cũng vẫn là hai vẫn là hai ngày cũng mới được phải cái này. hai ngày thì cái ừ. đấy nếu như chúng ta bán cả ra... nhuộm cái này nhuộm củ nâu thôi không được nhuộm cái màu màu à. là nó là bị này... độc hại nên là cái này là tự củ nhiên luôn ấy. củ nâu củ nâu hay nhọ nồi vâng sẽ nhuộm toàn là đồ tự nhiên hết cả vâng. cái này là đồ tự nhiên hết Ôi, thế cái này thì chúng ta bán ra ngoài thị trường thì bằng bao tiền một cái cái bà? này chỉ từ trăm dưới trở xuống thôi thôi ừ. cái túi giỏ rất là đẹp mà làm kỳ công nhỉ à. Và mà bán cũng chẳng giá cũng chẳng được cao lắm à. cái này thì toàn bộ là che nứa đúng không bà cây giang chứ à cây giang à, à cây giang ở trong rừng ấy, rừng cây... già mới có đấy À, ở Nghĩa Đô này là không có đâu, vào cái... rừng ờ, sâu mới có. Vâng, những cái ờ, màu đen đen đây thì nhuộm bằng ờ, củ, củ lâu. nhọ nồi. Củ nâu nhọ nồi và nhuộm lên à. thì sẽ đan kèm vào những cái chi tiết hoa văn như thế này. À. À, bây giờ thì bà có thể đưa con lên tham quan bên trên ngôi homestay vâng, Tây vâng. nhà mình một chút được không? Vâng, vâng, lên tầng trên. Đó, bây giờ thì Sơn sẽ cùng bà đi lên trên tầng trên khu uh, nghỉ. Uh, có thể là chúng ta ăn uống và ngủ nghỉ ở trên này bây giờ chúng ta cố di chuyển lên trên nhé chúng ta sẽ à, đi theo cầu thang và đi lên trên bên trên thì hôm tây thì toàn bộ là bằng gỗ rồi đó ôi à, <laughs> chào chị nhá <laughs> đây hơi tối một chút đấy để bà bật điện lên đó ok đấy như mọi người à, có thể quan sát thấy là bên trên ngôi hôm tây thì uh... cắm điện tử mà. bà ơi bà cho con hỏi là những cái rèm đây thì có phải là chúng ta sẽ uh, kiểu như là khách nghỉ thì chúng ta sẽ buông xuống để làm như thành như cái phòng vâng, phòng à, riêng ấy ạ. Khách đến là mỗi phòng này là hai người là hai đệm, hai chăn, hai gối. Vâng. Và à, cái giá thành bỏ thì... cái cái này rèm này xuống là thành phòng là, luôn. Là, là, là, từng phòng từng phòng, phòng luôn. kín luôn đấy. Vâng. Và cái giá thành thì uh, cũng chỉ có mấy chục nghìn thôi nhỉ? Tám chục thôi. Đấy, rất là rẻ các bạn ạ. <laughs> Lên đây thì chúng ta Phòng sẽ... nào cũng có quạt, có cái hết. Vâng, ừ. chúng ta sẽ ờ, có được những cái không gian rất là yên tĩnh và chúng ta sẽ được hòa nhập với cuộc sống của người đồng bào khi ở trên vùng cao này. Thế như này như nhà bà này thì ước ước chừng nó sẽ được khoảng ờ, tầm bao nhiêu một cái phòng riêng này? bao nhiêu phòng gì? Đây 7 7 phòng khách. 7. Vâng. À mỗi một ô này thì là sẽ là một phòng rồi đúng không bà? Vâng. Và chúng ta buông rèm xuống là thành một phòng đấy thì vâng. sẽ được 7 cái ạ. 7 7 phòng. Vâng. Thế còn như ở cái gian giữa này chúng ta có thể ngồi ăn uống ở đây được đúng không bà? Vâng, vẫn nếu mà đông khách thì dãy này vẫn ngủ được. Vâng. Thì nếu mà không cần đúng phòng rồi. ấy. Thế còn đi kiểu nếu mà tập thể cộng đồng đi. ấy, đây là vâng, nhà vâng. du lịch cộng đồng. Đúng rồi, du lịch ngủ cộng đồng, cộng đồng, đồng thì mà đàn ông về đến là uống rượu là họ cứ thích ngủ lăn xuống vâng dài <laughs> đấy một không gian rất là rộng rãi và ngôi hôm tây thì sẽ lập bằng lá cọ cho nên là chúng ta cũng không mát. bị uh, nóng bức đâu cọ trên này, này là thì mát chúng ta không, không như sẽ đây. rất là thoáng mát mát rồi thì trời mưa là nó không kêu vâng yên đó tĩnh nó yên tĩnh vâng đây là khu bếp bên này đúng không bà? Vâng, đây là bếp. Ngoài kia là nhà à, phòng vệ sinh, phòng tắm. Vệ sinh các thứ là hai tầng, tầng dưới là mấy, mấy phòng, ba vâng. phòng. Vệ sinh đây thì uh, chúng ta làm luôn ở trên này cũng được mà uh, ở cả dưới cũng có đúng không bà? Vâng, tầng dưới tầng trên. Nói chung là cũng nhà tiện. Nhà vệ sinh, phòng tắm. Bếp nấu ở đây. Uh, chị hình như đang nấu món ăn gì à? Hôm nay như là có nghe thấy bảo là có Hôm nay khách có khách. À, à tối nay, nay khách đặt đặt 4 à, mâm. À, thế là vâng. tối nay có khách uh, đặt uh, ăn uống ở nhà mình vâng, nên luôn vâng. Cứ hôm nào cũng có. Vâng. Một, hai mâm trở lên. Vâng, thế là ăn uống ngủ nghỉ ở đây luôn rất là tiện. Vào đây thì nó có một không gian rất là yên tĩnh. Đó nhá, mọi người uh, Lào Cai cũng như là ở khắp nơi mà <laughs> có những nhu cầu du lịch về Nghĩa Đô thì nhớ qua căn homestay số 5 của ông bà ngoại của em nghề để uh, chúng ta có thể đặt được những món ăn uh, mang đậm tính chất uh, thực dân bản thực và... phẩm ăn là không bao giờ mua ở ngoài chợ toàn là thực phẩm của nhà mình nuôi như gà vịt bầu gà đen cũng có à, gà làng mình trong à, ao mình nuôi là không nuôi cám tất tật vâng. các loại thực Đấy phẩm là nhà không bà có, có cả gà đen luôn à vâng gà Ui, đen có món gà đen nó đúng khoái khẩu con mà <laughs> gà đen là từ năm ngoái đến giờ là tiếp khách bây giờ bây giờ còn nhiều không bà bây giờ là gần hết gần hết nhưng rồi. mà vẫn đang nuôi Dạ vâng. Ừ, chưa kịp, phải 7 tháng mới mới thành con con 7 gà vịt. tháng mới mới mình mình có thể là, là thịt được đúng không? Vâng, còn vịt thì 3 tháng thôi. Vâng, vịt à, thì vịt bầu mình nuôi tại vâng. ao mình luôn. Vâng. Nói chung là ăn tự nhiên thôi. Không nuôi cảm. Tất cả những cái đồ ăn thức uống ở đây thì toàn bộ là mang đậm tính chất à, của quê hương à, đồng quê mình thôi, vâng. đúng không vâng, ạ? Vâng. Rất là an toàn về thực phẩm. Vâng. Họ đến ăn thấy ngon là họ chỉ có thưởng. <laughs> đúng rồi bà. <laughs> đó như ờ, quý vị các bạn ờ, vừa nghe thấy ờ, bà ngoại của em nghề chủ của ngôi homestay số 5 ở tại xã Nghĩa Đô thì đã nói rồi về tất cả những cái đồ ăn thức uống và mọi thứ đây thì toàn bộ là mang đậm tính chất của người đồng bào dân tộc Tày quê vâng, hương yêu vâng. dấu Nghĩa Đô và ở đây thì chúng ta sẽ có được những cái không gian rất là yên tĩnh và chúng ta có thể là nghỉ ngơi ăn uống và đặc biệt nữa thì tất cả những cái giá thành ở đây hiện tại như là trong ngôi homestay số 5 của nhà ông bà ngoại của, của em nghề đây á, thì cũng rất là rẻ và hợp lý để cho du khách đến đây ăn uống nghỉ ngơi. Và bây giờ thì chắc là cũng ờ, phải xin ờ, cảm ơn ờ, về những cái giới thiệu của bà ngoại của em nghề và chắc là có lẽ thì Sơn cũng xin được kết thúc cái video này tại đây và thêm một lần nữa thì ờ, Sơn cũng rất là mong mọi người khi mà đã xem được những video này và có những cái nhu cầu ờ, du lịch nghỉ dưỡng ở trong ờ, khu nghĩa đô này thì có thể qua ngôi hôm tây số 5 của ông bà ngoại của em nghề để ủng hộ cho ông bà nhé bây giờ thì chắc là cảm ơn bà rất là nhiều à. thế uh, cuối clip rồi thì bà có nhắn nhủ gì tới khán giả cũng như là du khách không vâng À, rất là cảm ơn à, khán giả này nếu mà quan tâm đến à, gia đình homestay số 5 là gia đình bà Nguyễn Thị San ấy tôi đấy là khách có nhu cầu ghé vào gia đình tôi thì tôi sẽ tiếp đón rất là cảm ơn nhiều mong khán giả ghé vào thăm gia đình tôi nghỉ ăn nghỉ nhà tôi tôi vâng. rất cảm ơn bà có thể đọc uh, rõ lại cái địa chỉ nhà mình không ạ địa vâng, chỉ cụ thể địa chỉ ạ? là À, nhà homestay số 5, à, số điện thoại 0356 143 700, địa chỉ bản Nà Khương, xã Nghĩa Đô, Bảo Yên, Lào Cai. Dạ vâng ạ. Dạ. À, thôi để thay mặt cho tất cả các khán giả cũng như du khách thì à, xin cảm ơn bà đã giới thiệu về ngôi homestay nhà mình và cũng rất là mong mọi người sẽ có những nhu cầu sẽ ghé qua ủng hộ cho ông bà nhé. Còn bây giờ thì xin phép được kính chào tất cả quý vị và bạn. Bye bye. xin chào.